Thank mm -hmm. you. đây là cái cái những cái cửa sổ này là mấy mấy đứa thấy là toàn bộ cái cái gỗ này là thầy đều dùng gà gỗ two by four là gỗ dụng thầy làm là cái cửa sổ là cái cửa sổ này trong trong cái trong khách chủ viện này có hai hình như đó đó đóng đóng không kỹ à có hai loại cửa sổ dạ. thấy hình dạng khác nhau thì cái cửa sổ ngoài cửa đó là là, là cho những người từ ngoài bước vô thì cái mình sẽ thấy có nhiều cái lục giác lục có bát giác bát giác xen kẽ đây có nghĩa là ngoài thế giới trong thế giới ở ngoài thế giới có thế giới ngoài thế giới nữa có thế giới nữa cái thiên hạ thế giới bên ngoài nó chập trùng với nhau nhưng cái người muốn vào được trong này á thì coi cái design của thầy là trên thông nghĩa là trên phải thông với trời đất giữa thì phải duy trì cái luật pháp quốc gia đạo đức xã hội con người thì mới lọt vô cái cửa này thấy không ngoài xa ngoài thế giới có thế giới nha nó thiên hạ nó chập trùng nhưng mới bước bước vào đây thông là giữ hai cái lỗ thông hai này còn ngay lỗ này lỗ chập thì là trên thông với trời dưới thuận với đất và giữa thì phải giữ nền tảng lề lối đời sống xã hội nha thì mới mới mới bước vào khi bước vào trong á thì bên trong mình sẽ nhìn ra hai cửa sổ khác thì à, hai cửa sổ khác đó là như vậy bây giờ thế giới chỉ còn một không còn thiên hạ thế giới chụp dùng nhưng thiên hạ ổn định khi đã bước vào thì thiên hạ thế giới trở thành ổn định nè trở trở thành trật tự đó là cái ý tưởng thầy design hai cái cửa, cửa sổ này là như vậy muốn bước vào là phải thông qua những điều kiện này và những người đã bước vào trong này rồi là những người đó có thể làm ổn định trật tự mà xã hội là để làm ổn định được thiên hạ này là cái cái, cái chị tử này làm là gỗ dụng không à gỗ xây dựng rồi nó dụng dụng dự dư dư từng khúc khúc khúc đem về làm mấy cái cửa này